thường khuya hãy ngủ một chút đi anh để sáng mai vào chân mây bởi trong dịch corona có khác chi trong trường xa ngày ấy tư lệnh ơi theo bước chân anh chúng tôi đã 爱。 sĩ ngành y phát huy hào khí cha ông đang tiếp bước cùng anh khơi động những trái tim hồng đội ngũ tinh binh những làm. tiên ngày mai này nắng.